rồi cho đi con này thoải mái con này thoải mái Ôi, thắng rồi đó. Ôi, cách sao bị bụi này? Cái sao nhiều cả. Có đâu Con kia có cắt rồi nó bán rồi Đây này Nó này trái rồi Đây này Rồi rồi rồi đang rồi Tài rồi tài rồi ơi vớ, vâng. cái này chưa đấy thấy bao nhiêu người ngã đấy à ở dưới cái tivi kia không được đâu ừ ở dưới cái tivi cũ kia ấy ờ, ờ ở dưới cái tivi ấy nó có mà à? ừ. sang nhiều đâu ở đây đi sang đây vâng vâng anh cái này à đâu? à rồi rồi người không bị sao cái này nguy hiểm lắm rồi cái này nó đi xe các thứ nó không cẩn thận bị ngay mà ký chứ anh triệu được rồi <laughs> chục ký thế nó mới chính xác anh <laughs> vâng tắc đường dài lắm ở ngoài này bởi vì là kẹt không đi được ấy không đi được tắc ở ngoài kia rồi vâng vừa mới thông vừa mới thông ở đây chắc là cái dầu của nó ấy. cái dầu mà trơn không đi được giờ đổ cát nó mới đi được thôi cái này à. không phải đâu không phải anh ở bên kia mới ăn lái xe vâng Được rồi anh Được được On the eighth day of Christmas, my true love gave to me Eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a lake Five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a